Vâng, xin chào quý vị các bạn đến với điện máy Cường Linh cũng như điện máy Thịnh Thành thì hôm nay chúng tôi mang đến các bạn sản phẩm đây là một bộ máy ờ, về ờ, chuyên về thuốc thì đây là máy ờ, bên trái màn hình đây đây là hai dòng máy cắt thái thuốc này thuốc nam thuốc bắc này đấy, thái lát cây thuốc thái khúc cây mềm đấy, đây là hai dòng máy máy bé và máy lớn đấy, còn ở bên tay phải đây là máy nghiền bột đấy, sử dụng trong những nghiền những loại thuốc bằng cây các thứ để à, nghiền ra nghiền ra bột làm viên đấy, đấy. thì nó cũng ngoài ra có chức năng đấy là nó nghiền được tất cả các loại bột như bột gạo bột ngô các thứ nữa đấy. nhưng mà nếu mà chuyên về à, thuốc thì đây là một bộ của nó đấy. thì à, sau đây tôi sẽ đi vào chi tiết từng sản phẩm cho các bạn xem nhé Đấy, thì đầu tiên tôi sẽ giới thiệu về máy uh, thái thuốc bé này Đấy, máy thuốc này nó sẽ chạy loại motor ký rưỡi hoặc là hai ký hai thì tổng thể nó sẽ có màu xanh này cả hai con đều có màu xanh như này rất bắt mắt đấy phếu vào nó bây giờ nó làm hình phếu như này đấy, trước đây đời màu cũ nó đấy là phếu ờ, đầu vào cổ tròn đấy cổ tròn thì nó sẽ ờ, bất lợi một chút đó là những cái cành cây mà nó có cái ờ, cành nhánh nó xìa ra thứ ấy đấy thì bà con bỏ hơi nó hơi khó còn những cái loại phếu miệng như này thì chúng ta bỏ dễ hơn và thoát hơn đấy. thì máy có bốn chân nó chạm dây cụt loa motor bậy đều motor ngay ở phần dưới máy luôn ở trong lòng máy luôn đấy đây hai vùng bi hai đầu này em mà đấy là vùng bi à, nối từ trục chuyển động từ buli của phần à, buli chuyển động từ motor đi lên và đây là phần mâm đĩa của phần dao đấy thì à, máy sẽ có khóa đai như này đây là chắc chắn khóa đai đây thì khung máy sẽ có bộ phận như là dây cu loa buli như này buli sẵn này đấy buli bản B kêu là bản B đấy thì uh, chúng ta khi uh, đây là máy chúng tôi để nguyên khung như này còn trường hợp ví dụ bà con muốn à, đặt cả một máy toàn bộ đầy đủ motor thì tôi sẽ lắp đặt motor cho mình luôn motor nó tùy vào công suất của mình nhu cầu của mình cần loại motor kỳ rưỡi hoặc là hai kỳ hai đều hai motor đấy đều sử dụng tốt thoải mái đấy. đây nó có hai cửa vào này cửa song này là dùng để thái lát này Đấy. còn ở ngoài này là cửa này là để thái lát thái khúc cây mềm Đấy, kênh, kênh à, à, dây các thứ đấy đây thái khúc cây mềm ở trong nó có hai lưỡi dao như thế này dao ngoài này là dao để thái, thái khúc này đấy, ở trong này dao là thái, thái lát thái mít đấy, đấy thái lát lát lát từng à, lát một lại cái cứng đấy, đĩa nó làm rất là dài đây các bạn có thể nhìn độ dài của đĩa này đấy, và lưỡi dao đấy, đánh nhau sắc bằng nhíp chắc chắn Đấy. máy thì chúng tôi đều à, làm những bộ phận độc lập hết nên trong quá trình sử dụng ví dụ như ra à, cần tháo dao để mài hoặc là thay thế dao hoặc là thay thế các bộ phận đều được đều tháo lắp bằng ốc như này đấy tháo ốc như này còn cái đĩa này thì các mở con ốc lớn như này này đấy con này ốc 19 mở ốc này ra thì chúng ta sẽ tháo cái đĩa này ra luôn để thay dao thì thoải mái hơn đấy còn là dao bắn à, ốc bắn dao này toàn là ốc 13 hết Đấy, tiện những cái đồ dụng này thì à, đa phần ở trong gia đình mình nó rất là dễ tìm hầu như gia đình nào cũng có Đấy. thì à, máy bé thì nó sẽ gọn như này không có bánh xe chuyển nó cũng khá là nhẹ cân nặng của khung máy sẽ tầm khoảng độ 10 15 cân nếu đầy đủ có motor tầm khoảng 35 cân đấy còn ở đây là máy lớn máy lớn này thì à, công suất của nó sẽ lớn hơn và nó sẽ à, tiện hơn thái những loại cây lớn hơn đấy đây là mình dùng để thái cái mềm này vẫn chức năng vẫn thế rồi sau này sẽ thái lát cái cứng này thì cái miệng của nó sẽ lớn hơn này các bạn sẽ thấy đấy cái miệng nó cây đường đường kính sẽ lớn hơn đấy máy à, khóa sẽ có hai khóa đai ở trước có gồm có bốn dao hai lưỡi dao thái lát và hai lưỡi dao thái, thái, khúc, thái khúc cây mềm Đấy, ở trong này là hai lưỡi dao để thái lát này ở ngoài này là thái khúc cây mềm này Đấy, hai dao lắp đổi xứng nhau như thế này Đấy, tất cả đều là độc lập tháo rời từng bộ phận một Đấy. chất lượng của máy đĩa đĩa rất là dài đây các bạn nhìn cái độ dài của mặt dài của đĩa này đĩa mâm này rất là dài khung máy làm chắc chắn sơn một lớp sơn rất là đẹp chống han gì Đấy. đóng lại rất là dễ dàng thôi như sử dụng Đấy. thì à, máy lớn này nó sẽ thay đổi như là phần chân đỡ chân máy sẽ có hai bánh xe trước như này để chúng ta dễ dàng di chuyển về máy lớn nó khá là nặng Đấy, do dễ chuyển bằng máy xe này sau sẽ có hai tay đòn để chúng ta tháo ra đẩy đi khi nào mà đến ra ta muốn dùng cố định thì nhận rút nó lại đấy, khóa lên nó sẽ cố định như này gọn như này đấy motor đây chúng ta lắp sẵn đây motor 292 này đấy, motor 292 ba ngựa điện 220V vòng tua 2009 vòng 1 phút đấy. điện sử dụng 220V rất là tiện máy chuyển động pulley bản B pulley đơn motor đây sẽ nhìn con ốc như này đây các bạn nhìn cụ thể bên này nhé sẽ có hai tầng ốc như này này đấy để chúng ta tăng giảm cu loa đấy, khi chúng ta trong quá sử dụng mà lâu dài ấy, dây nó bị trùng đi chúng ta có thể nới ra một chút này đấy và ép cái dây ép cái ốc trên này xuống thì dây nó căng lên để sử dụng tiếp đấy, sẽ tăng uh, à, tuổi thọ của dây loa lên một chút trong quá trình này chúng ta sử dụng đấy, đấy thì ở trên đây là máy hai máy thái thuốc nam thuốc bắc thái, ừ, thái lát và thái mịn à, thái lát và thái, thái thuốc cây mềm đấy thì còn bên này là máy uh, sử dụng để nghiền này nghiền thuốc nam thuốc bắc này nghiền bột này nghiền cám này đấy thì uh, đây nó sẽ dùng uh, sử dụng chạy motor 3 kg đấy, nhưng máy nghiền này nó sẽ cần công suất nó lớn hơn một chút nó sẽ tơ 3 kg này bốn ngựa này công tố 2009 điện 220V đấy motor toàn phát motor di động nó cũng là chuyển động bằng dây cu loa bản B đấy chân máy sẽ được uh, toàn bộ máy uh, phần nghiền và motor sẽ được nằm trên một bệ đỡ như này bệ chân như này đấy, bốn chân rất chắc chắn thép dày thép V4 đấy. đây là bùng nghiền nó bùng nghiền nó thì uh, hoạt động bằng uh, ở trong một cái quạt đấy và khi chúng ta đổ nguyên liệu như thuốc hoặc là những uh, thuốc rồi những ờ, nguyên liệu như ờ, ngô gạo các thứ để chúng ta nghiền bột chúng ta đổ vào đấy đổ trực tiếp vào đây thì nó sẽ nghiền ở ngay đây sẽ có xăng lưới bạn này đấy xăng lưới đây con đấy thì nguyên liệu chúng ta sẽ được gạt qua bên này mài vị ra đấy và trước này chúng ta chỉ cần ờ, thêm phần cái túi túi đựng đấy đó nguyên liệu sẽ ra trực tiếp ngoài này đấy. Đấy, máy đều sử dụng điện 220V motor đều là motor dây đồng bảo hành cho các bạn 12 tháng Đấy. tất nhiên là phổ motor dây đồng thì cái xác suất nó hỏng thì rất là rất là thấp Đấy. Còn cái máy này nó cũng à, dễ dàng để thay thế cũng như là vệ sinh này chúng ta chỉ cần mở con ốc này ốc 17 mở ra thì à, trong này chúng tôi có bắn một lớp keo silicone đây để à, nó ngăn cái phần bột nó bắn ra ngoài Đấy. mở ra thì ở trong đấy sẽ có cái sừng lưới như này, này nó có à, hang con ốc ở trên này chúng ta mở ra và tút sàng ra để thay thế sàng hoặc là vệ sinh máy rất là đơn giản ở ngay đây thì chó có một cái ốc nhỏ này chúng ta nếu mà chúng ta sử dụng lâu dài chúng ta bơm ít mỡ vào đây để nó như bảo quản này Đấy, để máy nó chạy êm hơn Đấy thì trên đây là chi tiết à, dòng máy về à, máy thái thuốc nam thuốc bắc cũng như là máy nghiền bột nghiền thuốc Đấy, thì bà con có nhu cầu mua máy thì vui lòng liên hệ điện máy Cường Linh địa chỉ số nhà 36 đường Cổ Điển A xóm Bảng xã Tiên Thanh Trì Hà Nội hoặc qua số điện thoại chúng tôi góc trái màn hình để biết thêm chi tiết sản phẩm và vâng, cảm ơn các bạn rất nhiều nhấn like đăng ký kênh để xem video tiếp theo cảm ơn các bạn